và trước khi chương trình chúng ta được bắt đầu xin mời toàn thể ban giám đốc công ty cùng các anh chị chúng ta sẽ đến với một chương trình văn nghệ chào mừng lễ tổng kết quý 3 và phát động kinh doanh quý 4 năm 2021 trong buổi sáng ngày hôm nay và xin mời đoàn văn nghệ ạ và thưa toàn thể anh chị và để mở màn chương trình ngày hôm nay chúng tôi xin được gửi tới toàn thể quý vị anh chị và các bạn một màn biểu diễn nhảy zumba do các cụ 8x thể hiện đến từ văn phòng kinh doanh 41 xin mời anh chị ạ ôi lục băng mà giới thiệu kể thế tôi hiểu là em rồi và lần đầu tiên được đứng trên cái sân khấu như này cho nên là em là em run lắm mà à, ờ, ừ, quý uh, cô ba cho em xin một chẳng có tay để động viên được không ạ do ăn khổ từ sáng đến giờ cứ đi vào đi ra mong cái thằng con dài hôm nay nó giả viện mà lâu quá chẳng thấy đâu cả mẹ mày không được cái tiêu kẹo khái đâu con nhá mà con đi đâu mà giờ này mới về thế hả con dạ thưa mẹ hôm nay à, con à, làm thủ tục ra viện và con có một số công việc à, phải giải quyết ừ. và có một điều quan trọng nữa là con xin bật mí mẹ là hôm nay con về ra mắt người yêu mẹ với con cười con ấy ai dạ ghê nhá thế đâu bạn ông ở con nhé, không à, giới thiệu với mẹ đây là em thương đây là người yêu của con vâng chào cô soi ghê thế đỏ bụng chắc chắn đáo đẹp vâng cô may mắn quá được cháu nhà tôi nó đi viện mà may có cô đấy mà tôi trái hay hiểu là nó tham gia vào nhiều lúc này nào mà nó có kia ờ, nó có cái thẻ, chả biết mẹ à ừ đúng rồi thẻ quý thẻ quỹ cũng mà tôi nhớ rồi nhờ cái thẻ đấy mà mà nó nằm được ở cái bệnh viện mà cứ như là ở ờ, cái khách sạn năm sao đấy cô ạ không tôi vào mà nhìn cái nền nhà của nó nhá nó sảnh nó xa nó xoay hướng được đi ôi dồi ở trong đấy nhá mỗi lần ăn là có người bên cạnh giường quá nó thay quần áo ra nó có người đem đi giặt mà ra viện các tao thì tự khí mà chán mất được được sướng quá cực quá mà thì nói với cô này nhá ở trong đấy tôi thấy cô nào cô đấy này cô này để mặt chân dài như cô ấy. mà chả hiểu có phải lý do đó mà con nằm đến giờ này con mới ra không hả con mẹ à, thì chả nhẽ này mẹ này muốn con làm việc mãi à ui giời tôi đi tùng nơi mặt nằm đây lâu theo mẹ có dâu đấy dạ thưa mẹ à, ờ, cửa mẹ không có dâu mà có cả trâu lẫn nghé đấy mẹ anh, anh, anh nói cái gì cơ dạ có cả trâu lẫn nghé đấy mẹ có cả trâu lẫn nghé ơi mẹ nhớ là mày làm việc đau thì dây ú ứ từ cả ngày lớn lên mẹ thì anh mày như cái mẹ thì, thì mày xoắn suốt lúc nào biết là con mẹ mẹ không biết là con là con của bố này bố nhà chứ anh chỉ được cái giống bố thôi anh này đi bố mẹ của em mấy năm này rồi mà trong khi đó em nhẹ xem mình đang hư hứ hư hứ như này hết cả bánh kẹo con ạ chắc uh, ngày xưa bố mẹ cũng yêu nhau dữ dội lắm nhỉ ừ, chuyện mình mình nhìn thế này ra dạ gì biết gì con chẳng tin này tôi từng nói ra anh mà không tin mà tôi ấy đã có sai lầm lớn quá rồi đấy anh cứ đứng đấy anh đi đâu đây anh đứng đấy rồi thì cho anh xem nào có chị em đâu nên cả đi nào trời em ơi cô trời em ơi trời cô đi đâu đấy bố em đi dân câu mà giá cá rồi nên chậm sợ cá nó nhảy mất Hey bao nhiêu rồi em năm nay có tám chín tám chín hả dạ. thì phải tám chín rồi cái thời trai trẻ của thằng trẻ cái gói bảo hiểm nhân họa nào không rồi em chơi mấy chục năm nay rồi à chưa có dịp sướng qua chúc mừng cô nhé bao nhiêu năm mà không có dịp dùng đúng không nào thì điểm hôm nay nhá cú có cơ hội mình dùng rồi đấy thế hả bố tôi báo ban tổ chức là họ chuẩn bị mấy cái xe cứu đỗ tin mình việc nhưng có cụ này cứ bạch bóc có vấn đề gì nhỉ xin lắm vô ba đến bệnh viện đi thằng tổ tôi đi này này vậy thì em yên tâm được luôn bác này tôi hỏi không phải bà chân này có làm ăn gì được không? Này, cụ hơi đi quay thương nghe rồi đấy nhá Em ngon vậy thôi chứ vậy, ngọt nước phết Cái này giả thôi Các cụ đâu? Này Cơm các cụ đi có vẻ ngon ngon đấy nhỉ ôi ôi cái thẻ của mẹ đâu thẻ của mẹ ôi trời ơi cái thẻ à? ôi ôi rồi tôi tôi chết tôi cũng rồi ôi cô đi đâu đấy cho em theo với cái tình hình này là em không đứng nổi rồi đi cả luôn đấy